Hello chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với cả bóng đá cá xoay kèo à, Ngày hôm qua thì mình cũng không lên cho anh em trận đấu nào cả Vì à, ngày hôm qua cũng à, chỉ có mỗi một trận vào dạng sáng ngày hôm nay thôi Trận đấu giữa Vallecano và Real Madrid thì, à, Trận đấu này thì mình có để à, à, trên cái kênh phụ cho anh em đó là đi cái tài đúng không Đi cái tài trận thôi, thế là hết, không đi kèo chấp gì cả Và dạng sáng ngày mai đi, dạng sáng ngày mai mới là những trận đấu của vòng tiếp theo à, La Liga, Bundesliga và Serie A ngoại anh Anh thì uh, sang hôm sau thì mới diễn ra. Còn ba giải đấu này sẽ là ba giải đấu sớm nhất cũng như là diễn ra ở cái vòng uh, tiếp theo. Ở ờ, uh, ừ, La Liga, trận đấu vào lúc 3 giờ dạng sáng ngày mai sẽ là trận đấu giữa Barcelona và Osasuna. Điểm qua một chút hiện tại thì kèo chấp đang là Barcelona chấp 1. Barcelona chấp 1 anh em. À, anh em nào uh, đã xem uh, vòng uh, bốc thăm 18 ở ờ, C2 cho nhỉ? Barcelona chuẩn bị gặp ờ, Manchester United anh em ở vòng 18 luôn. Đấy, một trận đấu rất hấp dẫn để anh em chúng ta có thể theo dõi đấy. À, quay trở lại với vấn đề chính nào. Barcelona hiện tại đang xếp đầu bảng xếp hạng và hơn Real Madrid 2 điểm khi mà Real Madrid họ đã để thua Vallecano vào dạng sáng ngày hôm nay. Osasuna thì đang xếp thứ 5. Xét về uh, phong độ hiện tại Điểm rơi phong độ thì à, Barcelona đang có một à, điểm rơi phong độ khá là tốt khi mà có 4 trận liên tiếp à, chiến thắng rồi. Còn đối với Vallecano thì họ mới chỉ có hai trận liên, liên tiếp thôi. Trong 5 trận đấu gần đây thì à, Barcelona thua 1 và Osasuna cũng vậy. Tuy nhiên Osasuna còn có thêm một trận hòa nữa. À, hiện tại kèo chấp là chấp 1 này thì cái tài xem nào. Hiện tại trên dưới cả trận đang là ở mức 3 hòa. Tài thẻ 5.5, tài góc 9.5. Osasuna trong năm trận đấu gần đây nhất của họ đi à, Hiệu số ra bàn, hiệu số của mỗi trận đấu chỉ là tầm à, một thôi một hơn một chút một bàn hơn một chút còn đối với à, Barcelona Barcelona trong trong năm trận đấu gần đây nhất thì à, tỷ lệ ra bàn đã là ở mức 2 2 hơn chứ 2.5 2.5 bàn trên một trận đến 3 bàn đấy và với cái tài 3 Thật sự mà nói với cái tài 3 này thì uh, Mình nghĩ rằng là anh em chúng ta sẽ đợi kèo hạ một chút đi Và chúng ta sẽ ưu tiên cái kèo chấp một hơn Đúng không? Vì Barcelona hiện tại họ sẽ tập trung vào cái giải uh, La Liga Giải quốc nội trước để uh, giãn cách số điểm đối với cái đội xếp thứ hai đó là Real Madrid trong cái vòng này và để có thể chắc ăn hơn đúng không sau đó thì họ mới tiếp tục nghĩ đến cúp C2 đấy sau trận đấu này thì uh, ờ, 3 ngày à, tầm khoảng à, xin anh em nó tầm khoảng à, 12 ngày sang tháng 1 sang tháng 1 à, năm sau thì mới bắt đầu diễn ra La Liga vì chuẩn bị đến World Cup rồi anh em nhá đấy còn à, một tuần nữa thôi thì à, đến World Cup rồi quay trở lại đi Barcelona với việc mà World Cup đang cận kề thì cái việc mà các cầu thủ giữ chân để có thể phục vụ cho ờ, đội tuyển quốc gia sẽ là rất lớn anh em và tất nhiên là không ai muốn nghỉ World Cup cả vì vậy nên là mình nghĩ rằng sẽ ờ, hạn chế tối đa cái việc mà va chạm cũng như là chấn thương xảy ra và anh em chúng ta có thể đi cái kèo xỉu 5 xỉu thẻ 5.5 nhá và cái việc Barcelona chấp 1 nữa đấy mình sẽ nốt lại cho anh em chúng ta sẽ đi đó là Barcelona Barcelona là chấm một T cũng như là cái siêu thẻ siêu thẻ đang ở mức 5.5 ok anh em nha. đấy đây sẽ là hai cái mã kèo mình gợi ý cho anh em à, thật sự mà nói thì ờ, cũng ờ, không có quá nhiều để có thể đánh giá cũng như là bình luận trong cái trận đấu này đâu vì thực lực của Barcelona thì anh em cũng biết rồi đúng không gã khổng lồ uh, xứ Catalan đang quay trở lại cũng như đang uh, dần lấy lại được vị thế của mình rồi trước mắt là sẽ là giải La Liga trước sau đó mới đến C2 đấy thì anh em nào mà đồng máu thì anh em có thể đi theo mình kèo này cũng như là anh em nào mà